Em à, Tiến Biên Sơn Dở Gỗ Giả Đá xin chào à, quý anh chị và cùng anh em à, Thợ Sơn nhé Hôm nay thì em Tiến Biên Sơn Dở Gỗ Giả Đá chia sẻ lại một lần nữa là cho anh em cách pha màu sơn giả gỗ Giả gỗ là chúng ta pha màu cánh rán hoặc là màu màu các loại giả gỗ Tức là mình làm màu đậm, màu nhạt thì tùy theo anh em và gia chủ ưng màu gì đó đây hôm nay thì em đã chuẩn bị cái một ít sơn trắng em sẽ pha để làm cái à, bàn à, bàn vi tính này nhé hơi tối không ở trên à, mặt hơi vàng nhé trên mặt hơi vàng ở dưới là cái màu tả gỗ là em tiến biên sân tả gỗ đã vẽ màu vân gỗ thế rồi như quý anh chị đã thấy em đang cầm gần một chút là chúng ta pha màu hơi tối hơi tối dạ hôm nay trời nó hơi chập choạng tối rồi thì em tranh thủ làm cái hiện tại giờ là hôm nay là một tháng là tết rồi thì Ờ, chuẩn bị Noel rồi ngày mai là đêm mai là Noel rồi để em cũng tranh thủ làm một đêm mốt đêm mốt chứ đấy hôm nay là mấy hai hai rưỡi thì uh, em tranh thủ pha chia sẻ cho anh em thợ và uh, quý anh chị uh, sơn nhà nhé có thể là quý anh chị tự làm được ạ đây là em uh, làm các dòng hiện tại giờ là sơn uh, trắng em còn cái mũi sơn trắng em pha để làm đủ mặt bàn đấy nhé cái bữa trước là em tiến bia đã pha màu máy rồi thì anh em làm theo cái kiểu và pha máy nhé nếu anh em có máy để pha máy hoặc đề pha tay thủ công là anh em làm theo thủ công ạ đây nguyên liệu của chúng ta gồm gồm ờ, một ờ, một ờ, cân pha một cân được mà anh em pha một ít để làm cũng được pha cân thì chúng ta pha máy nó đều hơn thì gồm nguyên liệu là gồm màu đen này anh em lấy một lon màu đen này đen xì nhé đây là mình làm này mình cái màu này mình pha sẵn nó bẩn một tí kệ không vấn đề gì hết và màu đỏ và màu vàng một ờ, cân màu vàng anh em mình lấy gồm ờ, một ít sơn trắng ngoại thất đây sơn, trắng ngoại thất là mình vừa mới mở đây mình mở ra để đây sơn trắng nhá giờ anh ờ, mình sẽ chia sẻ cho anh anh em thợ sơn và gia chủ cùng biết cách pha chế mình lấy những cái gọi là các điện thoại các điện thoại của ấy đó của mình thôi để bỏ ra để mình nhúng vào với màu để pha cho tuần mình sẽ bẻ làm ba lại cho một cái một màu còn cái màu đậm màu nhạt thì anh em nhớ cho cái là chúng ta lên lấy màu đen màu vàng màu đỏ là tùy theo để pha tay còn em pha máy pha máy mã số đấy nhá anh em nhớ cho cái mã, mã số đây toàn bộ đây là màu kính dán nhá đậm nhạt tùy theo anh em ờ, mình ờ, ưng một viên dán kiểu gì đó mỗi đậm một nhạt à, màu sơn là gỗ để rồi chút em tiến đi chụp cái ảnh sau trước mắt anh em nhúng cho một ít màu đỏ nhá màu đỏ chúng ta cần nhiều thôi mày ít thôi đấy là màu đỏ anh em nhé đây là hôm nay thì em tiến đi bia chia sẻ lại vì một số anh em một số anh em mà trên à, trên kênh của tiến bia sơn Thờ gỗ giả đá cũng hỏi và kênh to lên tiến sơn đòn cũng hỏi rồi hôm nay thì à, chia sẻ lại một lần nữa để anh em à, cùng xem cách cách pha chế đó màu đỏ này em đã, đã nhúng lên rồi nhé màu đỏ cái gì nó có nắp riêng của nó nha anh em nhé màu vàng để nó em tiến này mới ít màu vàng nhé cái này thì ba màu chủ đạo thôi tức là đúng ra này đúng ra thì à, anh em à, làm bằng máy thì dễ lắm đó em đã à, chấm đây này cần cảnh cho anh em xem nhé hôm trước là em tiến đi pha vẫn chưa anh em vẫn chưa hiểu rõ được về cái sơn giả gỗ màu đen màu đen à, nếu mà anh em mà làm màu đậm thì phải cho đen nhiều nhé đó em để đây cái màu nào mình lấy ra màu đó nhé đừng để nó nhầm màu anh em ạ nhầm màu nhiều lúc sau này mình à, làm khó lắm giờ là quy trình à, pha đây sơn trắng là anh em nhớ này sơn trắng ngoại ngoài trời nhá đây anh em nhớ cho cái là sơn trắng ngoài trời phải sơn trắng ngoài trời mà sơn giả gỗ thì chúng ta phải dùng luôn luôn dùng sơn ngoài trời không dùng trong nhà nó có độ bóng để anh em kéo được cái vân ấy mình uh, trước mắt là mình cứ pha màu đỏ trước á mà màu vàng đó anh em cứ làm từ từ á nếu màu đỏ trắng mới đỏ là thành màu hồng nhé anh em nhé mình cho vàng nó khác nhé đó, đầu tiên màu hồng này anh em nhìn màu hồng là mình cho một tí vàng là nó khác khác luôn một tí cho một tí đen là nó khác cái phao màu ờ, nếu như anh em trong ờ, cái, ờ, khoản mà phối màu anh em biết là nó khác nhau đây mình cho mình ít màu vàng nó khác luôn rồi cho mắt là mình bỏ hết sân trắng vào hết pha nguyên một cái mình pha màu cánh rán anh em nhớ cho em màu cánh rán nhá màu cánh rán là thông dụng nhất đấy còn vẽ vân thì mình không nói nhá để mình cho ít đen này cho đen hết vào này để đen nhá đang bỏ đen vào nó khác màu nó khác này hôm trước là ờ, em ờ, Tony Tiến ờ, với Tiến bia thì pha nhưng mà nhiều lúc là chưa chưa chưa chưa, chưa cận cảnh cho anh em nhìn cụ thể thì nó hơi khó tí mày lúc cái máy xuống bỏ cái máy xuống tí để cho cận cảnh anh em làm dễ hơn đó em cứ bỏ hết toàn bộ vào đó vẫn chưa đủ được đó nhưng mà anh em cứ làm đó, đó bỏ hết toàn bộ mình bỏ ít một thôi nếu mà cái cái màu mà đậm quá chúng ta bỏ ít trắng vào nữa nó sẽ đỡ hơn nhé rồi màu đỏ được rồi bấy nhiêu là màu đỏ là, là đủ rồi là anh em ờ, giờ cho thêm vàng thêm đen thôi vàng thiếu đen thiếu nhá đây nếu mình để làm như này thành màu hơi hồng rồi là anh em ờ, làm bỏ thêm ờ, một ít đen một ít vàng nữa nếu anh em muốn đậm thì bỏ đỏ nhiều nó đậm thôi đây là thiếu thiếu thiếu đen thiếu vàng mình làm một kênh rán mình phải làm cho màu đu đu nó đỡ hơn nhá tránh trường hợp anh em để đó vất một có thể là anh em mình làm vất một chỗ còn anh em mình mình nên đi ít màu bỏ vào thôi vàng nó hơi ờ, đậm đặc chút anh em thông cảm nhé anh em có thể là mua bồ ve ATM cũng được mà màu đấy nó khó đổi hơn được thì được mà nó khó khó lên màu hơn nó tốn nhiều màu hơn còn à, đây là cách pha màu hôm nay là chia sẻ cách pha màu cái vẽ vân thì anh em tùy theo ờ, cái tay nghề của anh em nhé mới làm thì anh em một số hôm qua mới hỏi à, mình xin được được đấu tên đấy anh em mới hỏi vào cái, cái cái màu ờ, màu giả gỗ nhiều lúc ờ, anh em vẽ vào lần đầu thì bây giờ xấu rồi không bao giờ đẹp nữa nếu không được thì anh em mình lấy một lớp sơn vàng phủ lại nhé sơn vàng ngoài trời đấy có thể anh em lấy sơn trắng pha ít màu vàng cũng được ạ chưa được anh em ờ, nhớ lấy màu đen lấy hết màu đen luôn mình bỏ anh em mình lấy màu đen là nó sẽ ra một cái dán với màu vàng thêm màu vàng nữa màu đỏ đủ không anh em nhớ cho cái màu vàng là đủ thừa đủ đâu à, màu đỏ chứ màu đỏ thừa đủ rồi anh em cho cho nhiều quá nó thành đậm nhé cái này pha là anh em nhớ cho cái là mình pha tay này nó không có cụ thể như cái bờ gem của máy nhé máy nó có có ký hiệu mã số và bao nhiêu phần trăm ml thôi thiếu vàng nha anh em nhé cái này thiếu vàng hiện tại giờ là nên màu là thiếu vàng vẫn chưa được ra màu của nó 要要。 nay hơi tối rồi thì mình cũng thì uh, ờ, em uh, tiến bia thì cũng chỉ tranh thủ pha màu chia sẻ cho anh em thôi chứ còn cái ngày khác là có thể vẽ vẽ riêng rồi sau khi là lên một màu ờ, gần được cái màu cánh rán quý chị nhé có thể quý anh chị muốn đậm lên anh em thợ sơn là muốn đậm nữa mình cho bỏ ít đen nhé đây mình đang làm màu cánh rán đấy nếu muốn tối hơn nữa thì chúng ta cho đen đấy ạ các cái màu của chúng ta là mình pha là pha kiểu màu bình rán là màu này đấy thì ờ, nó ra màu đó nếu anh em muốn tí nữa thì mình sẽ làm cho một chút nữa là anh em bỏ tí đen vào nhé đen là anh em phải nhớ là đen xì nhá mà cho vừa phải nữa thôi nó gần lên màu rồi thì chúng ta rồi hơi nhiều rồi mình cho hơi đậm mình nỡ rồi hơi đậm người có thể mình lấy rồi mình nỡ thì mình pha hết luôn đằng nào phải pha ra cái nắp để mình, mình giả gỗ đó mà có thể là ngày mai mình giả gỗ được thì giờ gần tối là mình không làm được nhé làm cái trên mặt bàn đấy đấy, như, như anh em thấy này nó là sơn trắng mình pha tay nhưng mà pha như này mình pha bao nhiêu mình pha khoảng tầm à, được một uh, mét vuông nhé trên cái nắp này là mình mình làm khoảng tầm một mét vuông đó nếu mà anh em thích nữa là chúng ta cho thêm một ít đen nữa nó đậm lên anh em nhớ cho cái thì có ba màu của chúng ta làm lên và là bốn màu màu trắng của mình là riêng nhé Đấy, anh em thấy màu giống màu cánh rán chưa nếu mà thích nữa thì anh em vẫn cho thêm em một tí nữa thôi đừng có cho nhiều mình quấy cho đều màu thế là tất nhiên là mình làm này không bao giờ đều bằng, bằng máy được anh em nhớ cho cái không thể bằng máy được nhưng mà giờ nó ra một hình dán ờ, nổi sáng nên là anh em muốn làm nữa thì anh em ờ, nhớ cho cái là chúng ta làm màu đậm hình dán đậm là chúng ta làm màu này nhé mình chỉ này thì cho thêm đen nữa giờ mình làm màu đỏ đỏ đây nó nhìn đỡ hơn à, hình dán hình dán nó giống như màu hình dán như màu này của mình nhé à, nó hiệu quả hơn anh em nhớ cho cái à, còn à, hôm nay là mình chia sẻ như này thôi là anh em nhớ pha lại một người nếu mà anh em mà muốn là lên lên pha nên nên nên pha làm sao đạt chuẩn ờ, theo ý của gia chủ nhé rồi cuối video thì ờ, em ờ, tiến bia cũng xin phép dừng đây nhé Giờ cũng hơi tối rồi và cũng bận nhiều cái công việc hôm nay mình phải đi có một chút giao lưu một chút nữa thì hôm nay đây chia sẻ cho anh em là pha màu sơn giả gỗ mà chúng ta là làm một cái dán là mình đã pha như, như vậy nếu anh em muốn đỏ sáng lên nữa anh em bỏ đỏ nhé tối hơn nữa bỏ đen đó vàng bấy nhiêu đủ rồi nếu mà anh em muốn bỏ vàng nữa thì chúng ta phải phải bỏ cả đỏ cả đen nữa nó lại ra một cái màu uh, khác một chút xíu thôi mà theo em ờ, tiến bia thì anh em ờ, pha như này thì giống màu hình sán dán rồi nhé giống màu hình rán mà giống cái cái màu uh, trong bảng màu của mình chứ được pha tay nhưng mà không tuyệt đối được anh em phải nhớ đấy hôm nay mình pha tay nhưng mà có thể ngày mai mình pha máy nó sẽ lệch đi rồi thà anh em làm nếu có máy là anh em pha máy như em tiến bia thì có máy thì dùng uh, dùng máy luôn rồi anh em là quan tâm nữa thì hãy nhớ là em ờ, có một cái ờ, kênh ờ, Tony Tiến Sơn Đòn với tiến bia sơn giả gỗ giả đá mà anh em nào có thích làm chổi giả gỗ giả giả gỗ này thì, các loại vân đấy thì anh em vào xem hàng bia.com nhé đó mình có có nói rồi nói anh em nhiều rồi bia bia này anh em là để những bia như này đây bia như cái áo của mình này BE HSR com anh em nhớ cho cái vấn đề đó là mình chia sẻ lên trên đó để anh em cứ vào đó mà lấy được miễn phí không mất một cái gì hết mình chia sẻ nếu mà cảm thấy hay bổ ích thì nhớ tặng à, em à, tiến bia một like và chia sẻ này cho nhiều anh em thợ chúng ta hoặc là gia chủ chủ nhà mà muốn làm tự làm tự tay tự làm theo cái ý của mình thì, thì à, hãy làm theo cái video em tiến bia chia sẻ trên kênh cả hai kênh là kênh Tony Tín Sơn Đòn và kênh bia tiến bia Sơn Dầu Cũng là Đá thì ờ, anh em thấy hay thì nhớ bấm nút đăng ký kênh để người nhận được khi em tiến video có video mới nhé rồi à, xin chào lại quý chị video sau nhé à, dạ, quy trình của chúng ta thì pha thì rất đơn giản thôi thì anh em nhớ được uh, ờ, vấn đề là pha pha chúng ta cần ba màu trắng trắng đây đó đen đen đỏ vàng đó ba màu thôi ba màu vàng còn anh em uh, không có màu thì chúng ta có thể mua atm cũng được mà nó hơi tốn màu tí mình nhìn để một ít là nó ra màu rồi cái màu màu của mỹ rồi em xin chào hẹn gặp quý vị uh, video sau nhé